thì đối với con mèo tại sao nó đến nhà chúng ta và chúng ta thì các cụ thường thường thấy mèo đến nhà thì khó bực mình lấy chổi lấy que lấy đá lấy gạch ném đuổi nó đi con chó đến nhà thì sướng quá cho nó ăn trong khi đó con mèo đến nhà báo cho chúng ta một điều năng lượng nhà bạn đang cực xấu bạn tìm cách hãy khử năng lượng đi tôi sẽ rời khỏi nhà bạn theo các bạn chúng ta đáng cảm ơn con mèo không bạn có đáng cảm ơn không tôi thấy hoàng mơ gật đầu đó chúng ta phải cảm ơn con mèo nó báo cho chúng ta đang nhà đang đầy khí xấu khí âm và các bạn ngủ không ngon thì đừng nghĩ đến làm ăn đó chúng ta không cảm ơn con mèo lại đi gì đánh đuổi nó đi xua đi mày đem bằng tà khí đến nhà tao đâu có tà khí ở nhà bạn tôi mới đến tôi thích tôi đến tôi đến tôi báo cho bạn mà bạn không cảm ơn tôi một nửa lời mà bạn lại còn bác cậy bác que đuổi đi đó nên chúng ta nhiều khi ấy, sống không biết ơn nằm ở chỗ này đó đây là điều cái quan trọng nhất điều không chạm nhất mà chúng ta phải nhận ra trong cuộc sống đời thường có những nhiều cái nó nó có thể chúng ta chưa được chứng minh như là chưa có sách vở nào chứng minh nhưng nó hiện hữu rất rõ ràng đó thì chúng ta không chịu tìm hiểu và công nhận nó đợi khi nào có sách vở ra ngoài đóng dấu in ấn trong được có thể như tổ chức của mỹ chẳng hạn đó, công nhận chúng ta mới nghe theo việt nam mình chúng ta đang phải đợi mỹ công nhận nhưng cái giường là chúng ta có thể ngủ nằm ở đó 6 7 tiếng liên tục 8 tiếng liên tục thì những cái năng lượng xấu mà ở giường thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta suy sụp ngủ không ngon và chúng ta <coughs> rất dễ nhận ra một điều như này nếu chúng ta ngủ ngon nhá trên tay tôi là tập đá quỳ đo nồng độ axit và bazơ ở đây cái bảng màu ở tất cả những học viên của tôi thì đều biết hết chắc là hôm nay không phải là học viên của tôi biết hết đúng không ở đây có ừ. bảng màu từ 1 đến 14 14 chia đôi thành 7 thì cái tập lá quỳ này có rất nhiều lá chỉ cần xé một lá ra nhúng vào nước nhúng vào nước tinh khiết thì nó sẽ nằm ở số 7 14 chia đôi được bằng 7 thì nghĩa là nước là trung tính luôn luôn nằm số 7 và cơ thể chúng ta thì ngậm vào nước bọt nó sẽ nằm khoảng giữa 7 và 8 nó nằm khoảng giữa 7 và 8 nha nó nằm khoảng giữa 7 và 8 thì đấy là cơ thể của người bình thường các nhà khoa học đã khẳng định rằng độ pH của cơ thể người khỏe mạnh ở trong máu là 7,365. Nhưng chúng ta rút máu ra kiểm tra thì không thể rút được hàng ngày đúng không? Nhưng ở nước bọt thì với người khỏe chúng ta sẽ nhận ra rất dễ dàng nó nằm giữa 7 và 8. Các bạn nhá. Và người nào ăn chay trường cơ thể khỏe mạnh nó lên đến tận 8. Tận 8. Nó xanh như vậy đấy. Có lẽ các bạn giật mình tại sao nước bọt lại xanh như vậy trong khi đó nhúng vào nước tiểu thì cái độ pH này nó xuống đến tận 5 6 ở thận khỏe đều xuống 5 pH ở mồ hôi cũng 5 mồ hôi không ai thay đổi được độ pH nó đào thải qua tế bào da các bạn nha qua tế bào da lúc nào cũng là axit 5 thì các bạn thấy là nó vàng khè ra thận khỏe thì nó đào thải giống mồ hôi hai thằng cùng độc tố cùng axit đào thải được đào thải ra thì nó sẽ giống nhau nó tương đương với mồ hôi nó tầm 5 đến 5,5 nó dao động ở đó và ở đây tôi đang nói đến giấc ngủ về năng lượng nếu như chúng ta mất ngủ giả sử nước bọt của tôi đang xanh như thế này nhưng tôi mất ngủ sáng mai dậy nước bò tôi ngậm vào sẽ ra màu vàng thì cơ thể tôi sẽ như thế nào cơ thể tôi sẽ đầy axit nên nó mới ra màu vàng lúc này thì các bạn thấy mệt mỏi cả ngày không ạ đó sẽ mệt mỏi cả ngày khi các bạn đêm hôm qua không ngủ thì cả ngày hôm đó các bạn mệt mỏi thì các bạn hiểu rằng cái sức đề kháng cái kháng thể của chúng ta sẽ tụt xuống đó nên chúng ta hiểu là khi chúng ta mất ngủ thì độc tố axit sẽ hình thành trong cơ thể chúng ta và sức đề kháng chúng ta sẽ tụt xuống tôi nhắc điều này để các bạn nghĩ đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch họ có thể xỉu gục ngã trong khi đang đang giúp cho đất nước chúng ta bình an họ đang phải gì đi diệt dịch đi đi đi đi, đi dập dịch đó mà mức độ của người ta nằm ở vỉa hè người ta gục người ta ngủ được người ta xỉu không phải ngủ đâu các bạn mệt quá chìm trong gọi là là sự mệt mỏi như khi ngủ thì sáng mai người ta dậy người ta có thể khỏe được một chút nào đó thì nếu các bạn thấy lúc người ta mệt mỏi bảo họ ngậm lá quỳ mà xem lá quỳ sẽ bằng hệ còn lúc ngủ được một giấc ngon say tỉnh dậy thì lá quỳ lại chuyển sang xanh một chút các bạn nhá thì điều này chúng ta ngủ ngon thì nó sẽ kiềm hóa được cơ thể và chúng ta mà mà mất ngủ thì cơ thể chúng ta mệt mỏi thì axit và kháng thể của chúng ta suy suy yếu điều này các bạn sẽ nhận ra là tại sao tại sao tiêm hai mũi vaccine mà vẫn bị covid tấn công là chúng ta không tạo ra được kháng thể và nếu tạo ra được nhưng vì các bạn ấy các anh chị ấy làm mệt mệt mỏi quá thì độc tố axit vẫn hình thành mà độc tố axit trong cơ thể hình thành thì sức đề kháng vẫn suy yếu kháng thể suy yếu thì covid nó vẫn xông vào được